Cuối cùng tôi cũng đã chinh phục được em, đợi chờ em bỏ người yêu, đợi chờ những thăng trầm của cuộc đời em trôi qua. Tôi quyết định dành tuổi xuân này để ở bên em, bảo vệ em vì chỉ có em mới là người phụ nữ khiến tôi muốn gắn bó cả đời. Bạn bè bảo tôi gàn dở, tôi điên, tôi hiểu, tôi đang điên lên vì yêu em, vì muốn sở hữu em. Tôi muốn chỉ có tôi mới có tư cách làm chồng em, dù đó là tia hy vọng mong manh. Em đẹp Em xinh, em dịu dàng đằm thắm. Ánh mắt long lanh ướt át của em khiến trái tim tôi tan chảy mỗi khi nhìn vào. Người con gái yếu mềm tôi muốn được bao bọc và chở che. Em trải qua nhiều mối tình, yêu nhiều, khóc cũng nhiều. Nhưng những lúc em hạnh phúc đều chưa từng có tôi ở bên. Em chỉ tìm đến tôi khi em buồn và cô đơn, khi em không thể tìm được ai chút bầu tâm sự. Nhưng người ta nói, người đang yêu giống như kẻ điên vậy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sẵn lòng dù biết mình chỉ là kẻ thế thân. Tôi chăm sóc em hết mình, cho đến ngày biết tin em bỏ người yêu, tôi vui như mở cờ trong bụng, vì từ nay cơ hội sẽ mở ra trước mắt tôi. 30 tuổi, em đồng ý lấy tôi làm chồng. Những lời nói thống thiết từ trái tim em khiến tôi tin em thực lòng muốn tìm một người đàn ông vì yêu mà hết lòng chăm sóc em. Tôi nguyện làm người đàn ông ấy vì tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi không cần biết em là ai, có quá khứ như thế nào, tôi vẫn chấp nhận. Dùng tình yêu của mình để xoa dịu nỗi đau của em. Sống với nhau 5 năm, em dành chọn cho tôi sự quan tâm, chăm sóc của người vợ. Em đảm đang, tháo vát, hết lòng lo lắng cho bố con tôi và gia đình chồng. Chưa bao giờ em cầu nhau hay trách cứ một điều gì vì em coi tình yêu của tôi lúc em chơi với chính là sự ban ơn tôi và em đã có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Lẽ nào em và tôi còn rào cản sao? Tôi hiểu nhiều khi em còn nặng lòng về chuyện cũ, nhưng tất cả với tôi không quan trọng vì hiện tại em đang ở bên tôi, làm mẹ của các con tôi. Chỉ là mỗi ngày con lớn lên đều không có lét nào giống tôi, ngay cả sở thích ăn uống đặc biệt của tôi cũng không có đứa nào giống cả. Chúng thích ăn tất cả những món đồ tôi ghét, dị ứng, không hề kiêng kỵ khuôn mặt cũng không thấy giống mình. Có lúc tôi lại mường tượng về khuôn mặt của người cũ của em, con trai đầu của tôi có lẽ hao hao giống. Tôi bắt đầu sinh nghi ngờ, tôi lục tìm tất cả những kỷ vật của vợ để xem em có viết nhật ký hay lưu giữ gì không, nhưng không thấy. Ngày đó khi vợ đi công tác, sau rất nhiều đêm dằn vặt suy nghĩ, tôi đã lén nút đưa con đi xét nghiệm ADN. Tôi cảm thấy rất tội lỗi, song tôi muốn xóa bỏ tất cả những nghi ngờ trong đầu mình. Tôi không muốn giữa tôi và em có bất cứ một bí mật gì cả. Chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì mà tôi lại nhân tiện xét nghiệm cả hai đứa. Những ngày tháng đó, lòng tôi nóng như lửa đốt. Nếu đó không phải sự thật, con là con của tôi mà bị vợ phát hiện chuyện tôi làm, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu của cô ấy. Tôi âm thầm chờ đợi kết quả, chờ đợi ngày có tin hy vọng con là con của tôi. Mọi sự chỉ là hoài nghi, nếu có chuyện đó, tôi xin thề từ lây sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Nhưng cái ngày tôi cầm kết quả trên tay, tôi đã lặng người đi vì không tin nổi sự thật đằng sau đó. Không phải một mà hai con của tôi đều không trùng kết quả ADN với bố. Tại sao lại có chuyện hoang đường như thế? Nhưng hai đứa cũng không trùng kết quả với nhau. Vậy là em đã có bầu với hai người đàn ông khác, không phải là tôi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ, tôi bắt đầu thấy ghê rợn Người đàn bà tôi yêu hết lòng chiều chuộng suốt 5 năm qua lại là người như vậy sao? Em vô liêm sỉ, đê tiện, em lợi dụng tình cảm của tôi, lừa dối tôi, có bầu với hai người đàn ông khác và để tôi nuôi ong tay áo. Để tôi tự nhận đó là con mình một cách hão huyền. Tôi chăm sóc chúng như con ruột của mình để giờ đây nhận kết quả chua chát. Sao em có thể nhận tâm lừa dối tôi như vậy? Em đang lén lút với ai? ngoại tình với ai và thực sự đó là con của những ai. Tối hôm đó, tôi đã viết sẵn đơn ly hôn để trong ngăn bàn, chỉ đợi mọi chuyện rõ ràng. Tôi sẽ ký vào đơn ly hôn và chấp nhận cho em ra đi. Tình yêu của tôi không thể nào khiến em hối cải. Tôi yêu các con, thương hại chúng, nhưng không thể nào làm một kẻ nhu nhược chấp nhận nuôi con của kẻ khác mà tự huyễn hoặc hạnh phúc của mình. Tôi thà là đau còn hơn là chấp nhận nhục nhã như thế.